ơi để nó nó sẹo rồi nó nhiệt độ ở đây phải âm bảy độ Xin chăm chưa kia mẹ kêu cho ăn gì rồi của mình đâu đạt